Thanh Tân là có làm một cái clip là hướng dẫn tách sen trồng chậu mới và à, từ hai chậu mà đã nhân giống ra thành bốn chậu và ngày hôm nay thì là ngày à, dương lịch là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021 và sau tức là kém 4 ngày là đầy một tháng thì sen của mình đã đẹp như thế này Đấy, từ chậu cũ cũng đẹp chậu mới cũng đẹp tất cả đều đẹp như thế này và ngày hôm nay thì à, thanh mời các bạn đến thăm ờ, những cái chậu cũ chậu mới của à, thanh tân nhé và để và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn về cái cách bón phân silic cho sen à, tại thời điểm mà sen đang cho trổ bông hoa rực rỡ và được nhiều hoa nhiều như thế này trước hết là mình đến với một cái chậu sen này là chậu này là chậu út này chậu út chậu này xấu hơn cả đấy chậu xấu hơn cả nhưng xấu hơn ba chậu kia đấy nó yếu hơn nhưng tại thời điểm này hoa đã đẹp như này các bạn này đấy chậu nhỏ này thôi chậu nhỏ như này thôi đấy lá đẹp các bạn này lá đẹp và các lá ra rất nhiều hoa đẹp này các bạn này cánh dày cái chậu này yếu hơn cho nên là bông hoa nó bé hơn một chút nhưng mà cũng đủ để cho ta thấy rằng cánh nó rất hoa nó rất là đẹp cái cánh dày này nhị vàng này cánh dày này hoa tươi lâu này tươi bền và ngoài cái nụ ngoài cái hoa sen này ra thì còn trên cái chậu yếu này nhưng mà nó vẫn còn hai cái lụ tiếp tục đây đấy hai cái lụ này đây hai cái lụ và cái những cái lá non của nó đây đang ra đây những cái lá mới đang ra rất là đẹp như này các bạn này đấy thì báo hiệu rằng cái chậu sen này sẽ sẽ nay mai nó sẽ lở bụi đẹp rực rỡ như những cái chậu kia đấy thì đều đẹp này lá đẹp này các bạn này đấy lá to lá bé đều đẹp và sang chậu này tôi chuyển sang chậu này chậu này thì có một lũ thôi nhưng mà lũ rất là mập như này đây cành cành thì to cứng đây nhá cành to cứng này các bạn này mập này lụ mập này sen trồng chậu mà lụ chẳng khác gì là trồng ở dưới hồ đẹp như này các bạn này đấy lá non đẹp lá non đẹp lá già lại đẹp hơn đấy và tiếp tục ta đến với một chậu sen này chậu sen thứ ba này thì đây cành của nó vươn rất cao như thế này các bạn này cành vươn cao cành mập mập như này và lụ này lại còn mập hơn nữa lụ này thì hoa sẽ rất to và đẹp hoa rất to đẹp Đấy. chậu này cũng đang phát triển rất là tốt và ấn tượng nhất là chậu này các bạn này Trên chậu này thì có 5 Trước hết là mình hãy xem cái Xem là cái sự phát triển cành lá của nó bên dưới như nào các bạn nhé Đây Đây cành Cành lá của nó đây Đấy Nó lên Cành lá lên tua tủa Lên rất nhiều và đẹp Thân nó đẹp này Không tì vết, không sâu bệnh Trong veo Đấy Và những cái lá non của nó những lá mới ra đây đẹp như thế này những lá mới ra đẹp như này đấy và lá già lại đẹp hơn lá già lại càng đẹp và trên chậu này thì có là 5 bát một hoa và hai nụ đây 5 bát bát này đang chuẩn bị thu hoạch nhé hôm trước mình đã thu hoạch được hai cái rồi các bạn ạ hạt mẩy như là sen trồng uh, dưới hồ không khác gì cả và trên cái hạt trên cái bát này có 8 hạt Có 10 hạt thì 8 hạt mẩy và chỉ có hai hạt nếp thôi Đây đấy, Cái này là thu hoạch được rồi đấy Và sau đây thì Thanh Tân sẽ hướng dẫn các bạn là bón phân silic Tại thời điểm này như thế nào Thì thực ra là cái sen này thì nó cũng đang rất đẹp như này Cũng chưa cần bón phân đâu các bạn ạ Nhưng với những cái chậu mà nó nhiều hoa nhiều lụ nhiều bát thế này thì mình phải bổ sung cho nó thêm một chút để cho hoa nó sẽ to hơn nữa mập hơn nữa rực rỡ hơn nữa và với những cái chậu này thì mình sẽ cho tiếp tục để cho lụ ra nữa đấy cho lụ ra tiếp tục và những cái chậu con này thì mình sẽ ờ, để cho nó khỏe hơn nữa và để cho hoa to hơn hiện nay là cái hoa này nó vẫn còn hơi nhỏ vì chậu nó yếu cho nên là chúng ta sẽ bổ sung ở đây các bạn không cần phải bổ sung NPK và các bạn chỉ cần bổ sung phân silic nhé các bạn chỉ cần bổ sung phân silic thôi không cần phải cái ờ, là beta đâu vâng với cái túi phân 5 cân này à, các bạn cũng đã quen thuộc ờ, phân của chúng tôi rồi thì mỗi một gốc như thế này mình sẽ thả một nắm phân vào đây Đấy. mình sẽ thắt rắc đều và khi này này các bạn Đấy, rắc đều vào trong này mỗi gốc mình chỉ cần thả một nắm thôi các bạn nhé cũng không cần thả nhiều đâu nên lâu lâu thì mình một hai tháng thì mình lại rắc cho nó một nắm đây mình thả đều vào đây tức là dùng cái phân này thì nó rất là tiết kiệm và nó không mất nhiều công chăm sóc đây. mình tiếp tục lại thả vào đây để cho nó ra nhiều mầm và nhiều lũ hơn và đối với cái này thì mình cũng thả một nắm vào đây đấy thì cái dòng phân trung lượng này nó sẽ tập trung là cho hoa to lụ to lá dày và bát thì bảy đấy cho nên là các bạn um, dùng cái phân này cho các dòng hoa cây cảnh thì rất là đẹp các bạn có thể dùng các bạn có thể dùng cho tất bất kỳ một dòng hoa nào ở đây trên cái vườn à, tạm của Thanh Tân thì nó có rất nhiều cây à, ví dụ như là từ à, à cây à, mẫu đơn hoa mẫu đơn này rồi thì à, à, những cây hoa hồng à, sâm ngọc linh rồi kể cả những cây ngô đồng đây cũng rất đẹp Đấy. và à, những cây mai trúc thủy đây cây mai trúc thủy đây cũng rất đẹp như này đây nó cũng đang ra lụ ra hoa rồi những cái địa lan cũng rất đẹp như thế này Đấy. tức là dùng phân silic thì à, à cho tất cả các loại cây à, cảnh à, đều đẹp đều đều đẹp hoa đều to và lá đều dày như thế này và đây thì tại gia đình mình cho nên là không có phải dùng cũng không thể dùng thuốc ờ, bảo vệ thực vật được nhưng mà đây cái lụ của nó mập như này hoa địa lan cái này mà trồng dưới đất thì ra rất nhiều nhưng mà trồng ở đây thì giới hạn về đất trồng trong chậu thì giới hạn về đất cho nên là nó không được uh, nó, nó nó không đẻ được nhiều nhưng cũng đủ thấy rằng là cây của nó rất là xanh tốt này đấy bên cạnh hoa thì lại có mầm mầm rất là mập đẹp như thế này và các bạn có thể trồng cho bất kỳ một cái dòng cây nào cũng rất đẹp và các bạn ờ, có thể đến với cây mẫu đơn của mình những bông hoa mẫu đơn rực rỡ thơm lắm các bạn ạ và đây là một giống mẫu đơn khác giống này thì nó hơi hồng nhạt một chút nó hơi hồng nhạt một chút nhưng mà nó rất là nhiều lụa đấy hoa nó rực rỡ và rất nhiều lụa lụa nhiều nhưng lụa chi chít luôn sau khi cái thu cái hoa này mình thu hoạch xong cái nụ mới này nó lại ra tiếp nó lại ra tiếp các bạn này nó rất là đẹp như thế này những cây mẫu đơn à, bên kia là một giống mẫu đơn khác đỏ rực đấy cũng à, sau khi mà thu hoạch xong thì mầm lên tua tủa mầm lên tua tủa rất là đẹp và sau đây thì mời các bạn đến thăm những cây đu đủ của mình để xem là ngoài hoa ra thì những cây ăn quả dùng phân xịt hiệu quả ra làm sao thì mời các bạn chúng ta đến với cây đu đủ và giới thiệu với các bạn là cây đu đủ này là cây mọc tự nhiên mình không có trồng mà mọc tự nhiên và lúc đầu thì mình tưởng là đu đủ được cho nên không bón phân nhưng sau đó mình bảo thôi cứ bón vào biết đâu lại được thu thì cho đến tại thời điểm này đây các bạn những quả quay gần vào như thế này bay bay vào nghĩa kính như này thì đến lúc thu hoạch thì nó phải được khoảng hai ba ký các bạn đây cho phải phía này đi các bạn đây các bạn này những quả như thế này thôi thì nó phải hai ba ký hai ba ký nó và da của nó rất là đẹp ở đây không hoàn toàn không dùng một chút thuốc bảo vệ thực vật nào không dùng kích thích mình chỉ dùng cái phân silic và thi thoảng thì có bổ sung thêm vào nắm lân hoặc là NPK nhưng mà quả sai như thế này và tại thời điểm này là tháng 8 âm lịch nhưng mà thời tiết vẫn còn nắng nóng nhưng mà qua cái vụ ờ, mùa hè vừa rồi là hoa ra đến đâu quả đậu đến đó đấy hoa và trên kia nó trùng hai trùng ba rất là sai các bạn ạ và thân nó rất khỏe như thế này thân không có có dệt phấn trắng dệt mà không bị đu à, đủ ở đây là hoàn toàn không bị xì mủ uh, uh, gốc này không bị xì mủ trên quả này và đu đủ này rất ngọt các bạn ạ đấy thì mình cũng đang đợi là uh, đây có quả này sắp chín này mình đợi là có khi nào có một quả chín thì mình sẽ làm những cái clip để hái đu đủ trên cây và bổ ra cho các bạn ừ, xem là cái đu đủ dùng phân xinic thì ruột nó như thế nào chất lượng nó ra làm sao đấy nhìn nó rất đẹp Đấy, trên cây nó đeo hàng trăm quả như này cái quả lớn quả nhỏ đi mình còn phải tỉa bớt đi đấy các bạn ạ sai lắm rất là đẹp này. nhìn nó rất là ngưỡng mộ như thế này và mình sẽ mời các bạn sang cây đu đủ kia để xem thêm một cây nữa nhé và sau đây thì mình đến với cây đủ đủ thứ hai cây này cũng tự mọc các bạn ạ cây này cũng tự mọc và phần này tưởng là không đủ được cho nên là không bón phân thế đến cái phần này thì mình bảo cái thử bón xem sao thì bón một cái là ra quả liền đấy và ở đây là mình đã được thu ờ, ba trái rồi các bạn rất là ngọt đu đủ này ngọt lắm các bạn ạ đây các bạn này Da đẹp như da em bé ở đây là đang có cái chín ờ, cây đồng loạt này. Một quả chín, hai quả chín, ba quả chín. Quả bên này là bốn quả chín. Ừ, có khoảng bốn năm quả chín các bạn. Đây, những quả này. Đây các bạn nhé. Đây. Có đồng loạt là chỗ này quay gần quá đấy này không đồng loạt chỗ này là 5 năm quả ương các bạn này 1 2 3 4 5 có 5 quả ương đấy và da nó cứ căng bóng này các bạn này nhìn da này da đẹp không da hồng hồng này Ngon. đây là, một loại bún củ khác với cây kia vì cây vâng. này là quả nó tròn cây kia quả nó dài hơn à. cái giống này nó là một giống khác các bạn ạ sau khi ở dưới đây trên này quả nhiều đấy đây cũng là một cây đu đủ tự mọc các bạn đấy. các bạn có thể thấy rằng trên kia là quả chi chít tức là hoa ra đến đâu quả đậu đến đó và cái đu đủ này là hôm trước là mình đã hướng dẫn tỉa đu đủ rồi đấy các bạn ạ phải tỉa bớt quả đi không bởi vì nó sai quá đấy nó sai đấy và trên ngọn nó như thế này thì cho thấy các bạn cho thấy rằng cây đu đủ này còn rất là tiềm năng các bạn ạ rất là tiềm năng đầy lá của nó xanh đẹp này đấy lá rất tiềm năng nó mở là ngọn nó nở lá nó cũng mở và dày lá và cái hoa của nó tươi rất là đẹp đây mình có thể nhìn tổng thể lại cái cái cái cái cái, cái chùm quả của nó nhé các bạn nhé đây có những quả chùm 2, chùm 3 đây nhưng mà vì nó nấp ở bên trong mà giờ nó sai quá bây giờ nó xếp chi chít vào đây cho nên mình cũng không không tỉa được các bạn đấy đấy nhìn những quả đu đủ này da như da em bé này đẹp không các bạn và nó đang đồng loạt chín cây nó đang ương ương mơ mơ này là nó chuẩn bị chín rồi đấy đấy nó rất là đẹp nó rất là ngon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 Ờ, và à, cuối cùng thì xin kính chúc à, bà con ta có một sức khỏe hạnh phúc à, lạc quan tin tưởng um, vào chiến thắng covid để mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc an lạc và mạnh khỏe bình an à, xin chào và hẹn gặp lại